khóc than với trời sao ông quá bất công kiếp duyên này vẫn chưa tròn đã hóa không gói khăn tiền người chinh chiến trốn sơn khê ngờ đâu đây là lần cuối đi mãi chẳng hận cảm ra trốn xa